Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là đưa ra những cái góc nhìn liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Và trong tập tuần này thì à, mình rất là vui khi <laughs> được à, có cơ hội được trò chuyện với à, một vị khách mời quá quen thuộc với DeFi Discussion tuy nhiên là lâu lắm rồi thì anh em mới có thể thu xếp để có thời gian ngồi trò chuyện với nhau về những cái cái chuyển động của thị trường ha và chắc là mình sẽ để cho vị khách mời hôm nay anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion. À, xin chào ờ, mọi người, thì ờ, cũng rất lâu rồi mới quay lại với cái podcast hàng tuần của chúng ta thì chắc là đợt rồi thị trường sôi động và mọi người cũng có một chút hoặc là cũng khá nhiều lợi nhuận rồi thì podcast hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về một cái chủ đề mà nó cũng khá là sôi động trong thời gian vừa rồi. Rồi xin mời Nguyên bật mí luôn cho mọi người cũng biết ha. Ok, tuần vừa rồi thì mọi người sẽ <laughs> chú ý đến một cái một cái dòng tweet đầy bí ẩn của Coinbase, một trong những cái sàn giao dịch mà có thể coi là top đầu của thị trường à, thời điểm hiện tại. Thì uh, Coinbase họ trong tuần vừa rồi thì họ có một cái sản phẩm mới đó là một cái layer 2 có tên là Base uh, B A S E thì uh, đây là một cái giải pháp nó gọi là uh, layer 2 và giúp hỗ trợ mở rộng các cái hoạt động giao dịch ở trên Ethereum thì uh, cộng đồng trader thì một tuần vừa qua thì uh, nói rất nhiều uh, về cái cái cái sự kiện này rồi thì uh, chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh President đó là uh, anh nghĩ tại sao cộng đồng trader lại có cái động thái uh, khá là FOMO cũng như là họ bàn tán rất là nhiều về cái bước đi này của Coinbase theo mình thì thực ra thì cái cái dòng tweet bí ẩn của Coinbase thì ban đầu người ta liên tưởng đến à, Arbitrum nhiều hơn đúng không? À, người ta liên tưởng ừ, đến ừ, à, ừ. một cái uh, và Aerox uh, gì đó sắp được công bố ở trên uh, à, Arbitrum tại vì uh, thường thì Coinbase nó hay uh, kiểu uh, úp mở về mấy cái cái token uh, trước khi được ừ. khá là nhiều uh, tuy vậy thì uh, hóa ra là chúng ta đoán sai hết về cái màu xanh và màu xanh đó đơn thuần là một cái uh, dự án layer 2 của Coinbase có tên là Bay thì thời điểm này uh, thực ra theo mình nó mọi người FOMO là chắc là cũng à, đa phần là sẽ trông đợi vào một cái uh, layer 2 và có retroactive mặc dù à, Coinbase ừ. người ta có tuyên bố ở trong cái cái tweet của người ta và và trong cái white paper của dự án thì hiện tại là cái phí ở trên à, giao thức này tạm thời sẽ được tính dựa trên Ethereum và À, không chưa có ý định à, không có ý định ra mắt cái token à, nào cho dự án ấy tuy nhiên thì ừ. như thường lệ thôi thằng nào càng không ra mắt <laughs> càng càng kêu là nó không ra mắt token thì thằng đó càng dễ ra mắt token ha à, đó là ý thứ nhất đó là, là nói chung là anh em khá là formal về cái retroactive này cái thứ hai là uh, nó liên quan đến uh, optimize Optimism là một cái giao thức layer 2 cũng rất là hot hiện tại và nếu như mọi người để ý thì thực ra cái cái base của Coinbase ấy, nó chỉ là một một cái bộ phận trong trong một cái mà mà Optimize ờ, gần đây nó công bố có tên gọi là super chain á à, thì ừ. chúng ta đôi đôi khi chúng ta để ý vào cái base quá chúng ta quên đi cái câu chuyện Superchain này tức là à, một cái cập nhật à, mà cho phép Optimize hiện tại nó không còn là một cái layer hai đơn lẻ nữa mà nó sẽ à, cung cấp các cái công cụ để phát triển à, tùy biến những cái chain theo layer 2 theo cũng là layer 2 nhưng mà nó sẽ tùy biến theo các cái nhu cầu của các cái dự án thì cái này nó tương ừ. tự gần như tương tự như cái mô hình của Cosmos đúng không? Đó, thì ừ. khá là tương tự cái cái mô hình của cái, cái gọi là Cosmos à, SDK đúng không? Rồi cái thứ ba là uh, cái ừ, cái thứ ba là formal cái nữa là bởi vì nó nó nó lại dính đến Ethereum tức là Coinbase nó không phát triển một cái chain riêng của nó mà nó lại uh, lựa chọn làm một cái layer 2 của Ethereum và Ethereum thì sắp tới sẽ sẽ có cái uh, cập nhật uh, à, hard fork uh, sang 2 đó thì uh, tổng hợp từ ba cái đó cho nên là mình nghĩ là mọi người khá là kỳ vọng vào cái uh, cập nhật này và cũng đang chắc là cũng đang uh, cố gắng tìm tất cả những cái thứ liên quan đến đến Bay và Optimize để mà formal <laughs> thực ra thì cái thông tin xoay quanh cái layer 2 này thì nó chỉ có gọi là những cái gạch đầu dòng như vậy thôi vì uh, ờ, phía Coinbase thì họ cũng uh, chưa uh, chưa có một cái prototype một cái bản thử nghiệm nào để cho người dùng có thể lên đó và sử dụng uh, tuy nhiên là hồi nãy anh Poseidon có nhắc đến cái câu chuyện là token của một cái hệ sinh thái đúng không thì uh, rất là nhiều các cái ý kiến đồn đoán là Coinbase có ra token cho cái layer 2 này hay không đặc biệt là một cái sự kiện nó rất là hy hữu trong cái ngày ra mắt của cái layer 2 này đó là cái đồng uh, base protocol gì đấy tức là nó là một cái đồng không liên quan nhưng ừ. mà mọi người cứ tưởng đó là cái <laughs> cái cái đồng của của layer 2 này xong rồi người vô mua quá trời xong rồi uh, mãi về sau mọi người mới phát hiện ra cái cái vấn đề đó rồi nhiều cái câu chuyện bên lề ví dụ như là cái cái NFT đó thì uh, trước khi mà Coinbase tung cái tin này á, thì họ cũng có một cái uh, một cái thành viên ở trong đội nhóm thì họ cũng kêu là à chúng ta có một cái dự án nói chung là tôi có một cái bộ sưu tập NFT như thế này để để chào mừng cái sự kiện ra mắt gì đó nói chung là cũng đặc biệt thì thế là bà con đổ xô đi mint cái NFT này thì nó cũng làm cho cái fee gas ở trên Ethereum nó tự nhiên nó, nó đổi lên một cách nó rất là đột biến rồi uh, nói như vậy thì uh, những cái sự kiện quanh quanh như vậy để chúng ta thấy là cộng đồng hình như là họ đang rất chờ đợi vào một cái token tạm gọi nó tên là base thì uh, anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này tức là có cái kịch bản nào đó mà họ sẽ sẽ sẽ đưa ra một cái đồng token có thể gọi là quản trị cho cái layer hai này không? Thực tế thì uh, uh, kịch bản ra mắt token thì dĩ nhiên là luôn sẽ luôn có tại vì uh, Ờ, như mọi người cũng biết thì cái, một cái dự án ờ, dạng như dạng như ờ, bay nó không phải là cái đầu tiên xuất hiện tức là nó làm layer 2 nhưng mà nó sẽ sử dụng phí ừ. của là Ethereum đó chúng ta có một cái cái ông lớn và đang mọi người đang mỏi mắt chờ mong đó là Arbitrum rồi uh, <laughs> thì nó ừ. bay thực ra nếu mà giả sử nó làm tương tự Arbitrum thì nó cũng không có gì bất ngờ khả năng ra mắt token thì dĩ nhiên là có tại vì ra mắt token và gắn nó vào cái layer 2 và thay đổi cái cơ chế phí ấy, thì không phải là một cái câu chuyện khó đối với những cái dự án lớn tuy nhiên à, chúng ta cần phải phải phải nhớ một điều là Coinbase là một cái sàn à, giao dịch và có đã có một mã chứng khoán là coin và đã niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ đồng thời là nó sẽ chịu ừ. sự quản lý của một số cái uh, cơ quan pháp lý ví dụ như uh, uh, ờ, SEC chẳng hạn hoặc là một số cái cơ quan khác liên quan đến uh, pháp lý và và tài chính ở bên Mỹ thì cái việc mà ra mắt token base ở trên Coinbase thì có thể là một nước đi khá là mạo hiểm à, và nó có thể liên quan đến khá là nhiều rủi ro về mặt pháp lý cho cái uh, cho cái sàn à, sàn sàn chính là sàn Coinbase ấy, thì uh, theo mình thì tạm thời trong cái cái cái cái cái uh, thời gian ngắn và trung hạn thì có lẽ là đúng là Coinbase nó sẽ không có ra mắt uh, cái cái token Bay. Tuy nhiên thì uh, nói như vậy không phải là chúng ta sẽ không có cơ hội ở trong này, tức là có thể là chúng ta cứ trải nghiệm bình thường nếu mà khi sau này nó ra những cái testnet và mainnet thì chúng ta cứ xài bình thường tại vì chắc chắn là trên cái layer 2 bay đó nó sẽ phát triển những cái dự án khác của Coinbase cái đó là cái điều mà ừ. chúng ta có thể khẳng định chắc chắn và nếu mà người soi lại cái portfolio của Coinbase ấy, thì à, hầu như tất cả các mạng ha từ AMM đến landing đến à, NFT đến Year à, Aggregator đến nói chung là hầu như các cái dự án trong portfolio của con Bay nó đã thuần túy nó đã đủ cho một cái hệ sinh thái rồi thì khi mà mà mà bay nó nó phát triển layer 2 và nó kéo những thằng đó về thì rất dễ hoặc là và những thằng mới lên nữa thì rất dễ là những cái thằng đó nó sẽ retroactive cho người dùng người dùng của mạng từ sớm thì chúng ta cứ xài bình thường thôi và Ờ, không có ý của mình ở đây là đừng đừng đừng quá nó nó nó nó thần tí là câu chuyện quay trở lại câu chuyện săn retroactive chúng ta đừng quá ôm nhiều hy vọng hơn <laughs> cứ, cứ làm một cách vui vẻ và trải nghiệm một cách bình thường thôi thì tự khác nó sẽ tới <laughs> ừ, thật ra thì ờ, đã có một cái mã cổ phiếu tên là coin rồi đúng không thì uh, tại tại sao nó lại đặt tên cái <laughs> cái L2 nó tên là base nó nó như kiểu là một cái mảnh ghép ghép lại thì thành coin base thì uh, nói như vậy là chúng ta coi như là chúng ta không không anh em đừng gọi là coi cái này là một cái cái nhận định hoặc là một cái predict chúng ta chỉ có thể gọi là uh, open với cái viễn cảnh đó thôi với cái kịch bản đó thôi tại vì rõ ràng là chúng ta thấy là optimism chẳng hạn từ cái thời điểm mà họ launch cái giải pháp của họ đến khi mà họ ra token thì nó cũng đâu đó suy soát khoảng một năm hơn để cho cái hệ sinh thái nó bắt đầu nó hình thành uh, để cho cái sản phẩm các cái DApp nó bắt đầu nó chuyển nhà lên đây dần và nó bắt đầu nó thu hút được một cái lượng hoạt động nhất định thì bắt đầu nó mới nó mới ra một cái token nào đó và nó capture lại cái value mà nó đã thu hút về được thì biết đâu đó khi mà một đến 2 năm khi mà base nó nó bắt đầu nó hình thành và nó bắt đầu nó thu hút được một lượng à, hoạt động nhất định và à, lúc đó cái cái quy định à, cái regulation nó bắt đầu nó, à, nó ủng hộ hơn một xíu thì có thể họ sẽ open họ sẽ kêu là à, bây giờ chúng tôi sẽ có kế hoạch triển khai một cái như vậy thì nó cũng là một cái kịch bản mà chúng ta có thể chúng ta có thể gọi là là là là tính tới hồi nãy thì anh à, Poseidon có chia sẻ đến việc là à, Coinbase họ sử dụng cái bộ công cụ OP Stack của Optimism thì ờ, đây là một cái định hướng mà Optimism họ muốn xây dựng các cái super chain xoay quanh cái cái hệ sinh thái này à, không hẳn là xoay quanh nhưng mà nó là một cái kiểu là các dự án sẽ sử dụng cái bộ công cụ của Optimism thì uh, chắc là câu hỏi tiếp theo đi là ngoài Optimism ngoài Optimism thì anh anh, anh Poseidon nghĩ là cái dự án nào sẽ nhận được cái tích cực từ cái thông tin cũng như cái cái động thái này của Coinbase tại vì optimism thì chúng ta thấy là sau sau sau cái thông báo này thì cũng khá là FOMO ha rất là nhiều cái dòng tiền nó bắt đầu nó đổ ngược về optimism sau cái động thái này thì ờ, thì ngoài optimism anh Poseidon nghĩ là những cái tên nào hoặc là những cái tổ chức nào nó được hưởng lợi Ờ, chắc chắn là Optimizer nó sẽ là cái dự án hưởng lợi trực tiếp tại vì uh, như mọi người có đọc nếu ai đọc kỹ ở trong cái ờ, cái cái ờ, tài liệu của dự án Base thì sẽ thấy là trong cái sau khi đi vào hoạt động thì một phần phí mà Base thu được nó sẽ chia thẳng lại trực tiếp vào treasury của Optimizer thì đây là cái uh, cái cái cái nguồn tiền mà chúng ta thấy gần như là ngay trước mắt mà Optimism sẽ được nhận trong tương lai tại vì mọi người đừng quên là Coinbase nó có một cái lượng người dùng và một cái cái lượng tiền cực kỳ lớn ở trên cái sàn là ừ. truyền thống sản xuất của nó và chỉ cần nó nó nó mua thực ra không cần mua quá nhiều đâu không thực ra không cần di chuyển quá nhiều đâu chỉ cần là <laughs> từ 10 đến 20 phần trăm thôi là mình thấy cái GVL nó cũng đã cực kỳ lớn rồi thì ờ, đó là cái thứ nhất cái thứ hai là uh, cái open test á, nếu mà nó Coinbase nó triển khai thành công thì có thể là cái ờ, cái cái bước đầu tiên thôi và trong tương lai nó có thể có nhiều dự án nó cần đến một cái layer hai tương tự như vậy và nó sẽ không muốn bỏ bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để phát triển một cái cái à, layer hai riêng đó không phải dự án nào cũng có nguồn lực như vậy đó như anh em à, trước đây chúng ta có dự án là AC đúng không AXS À, nó phát triển riêng một cái cái layer 2 là Ronin để mà phục vụ cho cái câu chuyện là xây dựng và và xây dựng dự án và và xây dựng trải nghiệm người dùng ở trên đó thì thực ra không phải dự án nào cũng có cái tiềm lực để mà làm được câu chuyện đó và và nó cũng khá nhiều rủi ro nhất là về bảo mật thì uh, nếu mà Coinbase làm thành công cái uh, cái bay này thì uh, OpenStack nó có thể được sử dụng phổ biến hơn và khi đó Optimism lại càng uh, được hưởng lợi nhiều hơn thì đó là cái câu chuyện về Optimism tiếp theo thì dòng tiền nó sẽ đổ vào hệ Optimism và nó sẽ đẩy những cái đồng coin nhỏ ở trong hệ sinh thái Optimism lên thôi thì nếu mọi người để ý thì mình có xem một số cái đồng altcoin làm về AMM hay là Lenin ở trên uh, Optimism á thì uh, từ khi có tin đến giờ nó tăng khá là khá là nhiều lần rồi khoảng hai lần ba lần gì đó thì uh, nói chung là khá là formal còn cái uh, những cái dự án mà nó gọi là hưởng lợi gián tiếp thì có thể có hai dạng thứ nhất là những cái dự án làm về layer 2 theo cũng theo cái mô típ như optimism đó là dạng như uh, boba network hay là metis thì uh, nó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái câu chuyện optimistic roadmap này cái thứ hai là những cái dự án mà nó sẽ phát triển theo hướng upchain tức là phát triển theo cái hướng mà như hồi nãy mình có nói là uh, xây các cái bộ công cụ và cầu nối để mà cho các phép các dự án phát triển lên đó ví dụ như là Cosmos hoặc là uh, Avalanche thì uh, cái này cái này thì tạm thời chắc là sẽ là câu chuyện long term chứ không thể là short term được tại vì bay nó mới chỉ là cái cái ý tưởng và và, và mới chỉ là một cái cái công bố về về cái cái việc nó sẽ thực hiện thôi còn cái việc nó lên thành công và sau đó các dự án khác phát triển lên thì uh, nó còn khá là xa tuy nhiên thì đó cũng là cái dự phóng của cá nhân mình có một cái thông tin uh, liên quan đến trước cái thông báo này của Coinbase đó là nhiều người dự đoán là một một vài KOL trên Twitter họ đã dự đoán được là Coinbase họ sẽ phát triển một cái hệ sinh thái gì đó nó tương tự với lại cách mà Binance họ làm với BNB Chain và thực sự thì sau khi Coinbase họ đưa ra cái cái thông báo này thì thì đúng là họ cũng đang có một cái cái cái dự định là như vậy thật nhưng mà nói một xíu về một cái người mà đã đi trước ở trong cái combo kiểu như thế này ha là là một cái sàn giao dịch CX và một cái hệ sinh thái on chain như là Binance thì Poseidon thấy có cái sự khác nhau nào giữa hai cái hai cái thực thể này hay không và có thể gọi là trong cái cách tiếp cận hoặc là trong cái uh, hướng đi hoặc là trong cái có thể là cái văn hóa các thứ thì có cái sự khác biệt gì giữa hai cái đối tượng này hay không? Ừ, theo ờ, mình thì uh, về cái cái mô típ nó làm thì khá là tương tự với nhau tức là xây dựng một cái ờ, thực thể ở trong tài chính truyền thống TradeFi trước ờ, ừ. và và grow nó lên thật là lớn sau đó mới uh, tính đến câu chuyện đó là làm mở ra cái phi tập trung cái on chain và, và mở ra cái cửa web 3 dành cho nó và phát triển những cái hệ sinh thái nhỏ những cái hệ sinh thái gồm nhiều dự án nhỏ khác xoay quanh nó tại vì nếu mà chúng ta xem Binance và Coinbase hiện tại thì thực ra nó không phải là ở một câu chuyện một cái sàn giao dịch bình thường nữa và nó tập hợp trên đó rất là nhiều hầu như tất cả những cái sản phẩm ở trên ban mà banan hay là Coinbase ấy, thì nó cũng là đại diện cho các cái mệnh ghép cần trong một hệ sinh thái đó tức là giao dịch lending uh, earn các thứ rồi uh, year farming các thứ nó đều có hết rồi thì chẳng qua bây giờ câu chuyện là nó muốn chuyển cái dòng tiền từ TradeFi sang uh, CFI uh, tức là từ tài chính truyền thống sang tài chính phi tập trung thì uh, cũng có những cái điểm khác nhau nhất định ở trên uh, hai cái dự án này thì đối với Binance thì người ta xây dựng một cái chain riêng của người ta và CZ là mong muốn kiểm soát phần nào đó kiểm soát được cái Binance Smart Chain hay, hay bây giờ đổi tên là BNB Chain đó, chứ không muốn là dựa vào một cái layer một khác và nó nó là câu chuyện như vậy và từ đó nó sẽ có những cái tác động dễ dàng hơn đến với BNB à, Chain bằng chứng đó là CZ nó đã giúp cho BNB Chain từ một cái hệ sinh thái non trẻ nó phát triển lên thành một cái hệ sinh thái uh, top 2 có những lúc là cực kỳ lớn ở trên uh, thị trường crypto nhưng mà đối với ờ, Coinbase ấy, thì người ta không không làm cái chuyện đó người ta cũng làm một cái chain nhưng mà cái chain của Coinbase thì nó à, nó giảm như mình cảm thấy là các cái người đứng đầu của Coinbase người ta đang đặt niềm tin vào Ethereum và cái tài chính phi tập trung ở trên Ethereum đó và bằng chứng ừ. là người ta lựa chọn là một cái tiếp cận nó nó nhẹ nhàng hơn và có thể nói là ừ có thể nói là nhẹ nhàng hơn bởi vì người ta lựa chọn một cái trên gốc là Ethereum là quá uy tín để phát triển layer hai rồi cái thứ hai là người ta cũng không muốn tự phát triển một cái công cụ riêng của mình mà người ta dùng cái open stack đó thì cái bước đi của Binance thực ra là nó dạng như kiểu là muốn chiếm lấy thị trường tức là muốn à, muốn muốn cạnh tranh trực ừ. tiếp với những uh, layer một khác và muốn chiếm lĩnh phần nào đó thị trường đó. còn bước đi của Coinbase là đơn giản hiện tại với cái góc nhìn của mình thì nó mới chỉ là câu chuyện muốn đưa C thuần túy muốn đưa JFi thành CFi thôi tức là muốn chuyển uh, người dùng ở, và những cái tài sản ở trên uh, ờ, Coinbase uh, ờ, cho phép nó mua sang cái uh, tài chính phi tập trung uh, tham gia vào các cái tác vụ khác ở trên tài chính phi tập trung nó chỉ đơn thuần tạm thời nó chỉ là như vậy đó, thì trong tương lai có thể nó sẽ có những cái uh, cái cái uh, nâng cấp về cái tầm nhìn ở ờ, sau này nhưng mà hiện tại nó chỉ là vậy thì đó là cái điểm khác nhau mà mình thấy ờ, à, thấy rõ ở hai dự án đó ừ có một cái cái uh, vấn đề khác nhưng mà cái này thì uh, chắc là chỉ liệt kê ra thôi chứ em, em nghĩ là mình cũng khá khó để có thể phân tích đó là cái vấn đề liên quan đến pháp lý ở trong cái uh, nội bộ của thị trường Mỹ thì có thể nói là Coinbase họ gần như là họ có một cái hướng tiếp cận nó legit hơn tức là họ họ lên sàn uh, chứng khoán họ họ niêm yết cái mã chứng khoán rồi họ uh, nói chung là họ cũng tham gia nhiều cái quá trình liên quan đến uh, uh, đáp ứng yêu cầu pháp lý từ từ giới chức ngược lại thì thời gian gần đây thì chúng ta thấy là uh, Binance thì không biết là phía sau hội trường như thế nào nhưng mà trên mặt báo thì chúng ta thấy là rất là nhiều các cái tin tức nó không cơm lành canh ngọt lắm với thị trường Mỹ thì đây có thể là một trong những cái hướng tiếp cận tức là Coinbase họ sẽ đi từ cái gốc rễ của họ và họ move ra những cái thị trường khác thay vì là họ họ họ chủ động uh, gọi là như anh Poseidon nói là họ dominate cuộc chơi luôn thì cái này cũng là một cái cách tiếp cận nó khá là uh, khác nhau giữa hai bên một cái ý khác mà em nghĩ là cũng có thể nó sẽ cũng hơi ảnh hưởng á tức là cái user behavior tức là cái cách mà người dùng tiếp cận cái hệ sinh thái cái sản phẩm của họ chúng ta biết là ethereum và các cái layer 2 thì cái hướng tiếp cận nó sẽ hơi tức là nó họ họ yêu cầu cái tính gọi là cái tính cái tính đi dần nó cao hơn hoặc là cái văn hóa hoặc là cái cách họ tạo ra một cái sản phẩm mới thì nó sẽ được ưu tiên cao hơn còn của BNB Chain thì chúng ta thấy là cái cách họ set up thì nó vẫn thiên về business và cái mô hình nó chú trọng nhiều đến dòng tiền và tài chính các thứ làm sao để cho cái hệ nó nó không cần quá là innovative nhưng mà nó sẽ đều đều nó đi lên như vậy thì thì đây là cái hướng tiếp cận khá là khác nhau và cá nhân em thấy từ hai bên và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà user họ tiếp cận với hai cái hệ sinh thái này không biết là anh Poseidon nghĩ như thế nào về việc là cái xu hướng có một cái tổ chức phi tập trung TradeFi họ bắt đầu xây dựng thêm một cái hệ sinh thái on-chain và họ bắt đầu move dần cái dòng tiền ra thực ra cái cách tiếp cận này nó không mới đúng không à, chúng ta thấy là trong quá khứ rất là nhiều Huobi họ cũng có một cái Heco Chain rồi OKX thì họ cũng có những cái ví dụ như OKChain các thứ rồi Chronos của crypto.com thì phải thì thì đây là cái cách tiếp bạn nó không mới nhưng mà anh nghĩ là cái xu hướng này trong tương lai nó có thay đổi hay không hay là nó có hình hài gì khác biệt hay không đặc biệt là sau khi mọi người nói rất là nhiều về cái vấn đề là phi tập trung khi mà rất là nhiều các cái vụ scam nó liên quan đến việc là một cái một cái thực thể họ toàn quyền kiểm soát tài sản của người dùng và rồi họ có những cái động thái nó không uh, minh bạch uh, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường. Ừ, thì uh, như nguyên nói cái cái cái mô hình này thực ra nó không có mới và hầu như trong cái thời điểm mà layer 1 nó hot á, thì thì cái này hình là một trong những cái cách kiếm tiền luôn đó của các cái <laughs> sàn giao dịch đa phần người ta sẽ làm thêm một cái trên ở ờ, nhưng mà sở dĩ là à, nó chỉ có balance smart chain thành công thôi à, đa, còn lại đa phần thì à, chỉ là ở mức là cầm cự đối với gọi là cho tồn tại với thị trường thôi chứ cũng không có bùng nổ được quá nhiều thì à, theo mình thấy cái vấn đề lớn nhất ở đây là cái, chúng ta đang thiếu cái sự sáng tạo ở trong cái à, cái cách xây dựng sản phẩm của các cái dự án đó à, thuần túy là chỉ đơn thuần là uh, copy và và fork và và cố gắng tạo ra những cái ờ, một một vài một vài cái ý tưởng nào đó để tạo cái sự FOMO thông qua cái việc bơm bơm thổi dòng tiền ở trong đó rồi thì cái ờ, mô típ này nó nó khá là nhàm chán và nó không còn không còn đủ hấp dẫn đối với người dùng nữa người ta mong đợi những cái cái cái gì đó nó nó tốt hơn nó sáng tạo hơn và nó long term hơn thì uh, cá nhân mình thấy như vậy cái thứ hai đó là uh, về cái việc mà cái cái này nó có tồn tại tiếp hay không thì thực ra theo mình nó sẽ có thôi à, bởi vì đây vẫn đang là một cái bước chuyển giao giữa j với c và đa phần nói như ờ, hồi nãy Nguyên có vừa dùng cái ờ, cái từ đó là cái thói quen của người dùng á thì nó nó mang hơi hơi mang tầm vĩ mô chút tại vì nó còn liên quan đến web 2 và web 3.0 nữa thì mọi người có thể thấy là hầu như chúng ta vẫn đang chủ yếu giao dịch và lưu trữ tài sản hay là à, mọi thứ khác ở trên các cái sàn tập trung ờ, mặc dù sàn phi tập trung nó cũng đã có rất nhiều tuy nhiên nó còn nhiều rất là nhiều cái hạn chế liên quan đến à, sản phẩm phi tập trung theo mình cái động thái của các việc cái sàn các cái thực thể ở TradeFi và nó xây dựng kèm và một cái on-chain thì nó sẽ nó, nó vẫn sẽ tồn tại để mà giáo dục để mà nó chuẩn bị sẵn sàng cho cái câu chuyện đó là chuyển chuyển luân chuyển người, người dùng vào dòng tiền khi mà cái trải nghiệm người dùng nó đã được cải thiện dần lên thì người ta sẽ có sẵn những cái hạ tầng để người ta ốp nguyên cái cái DeFi, SaaSify và sẽ không sẽ không bỏ lỡ cái nhịp cái nhịp đó và mình thấy à, cái cái xu hướng này cũng là một cái xu hướng nó tốt thôi chứ nó không có vấn đề gì cả quan trọng là cái à, cái cái cách làm của từng cái thực thể nó như thế nào ví dụ như Coinbase có một hướng đi và nền có một hướng đi đó, thì, thì nó sẽ tạo ra cái sự uh, nói chung là mình cần mình cần cái sự sáng tạo hơn ở trong cái cái sản phẩm chứ không phải đơn thuần là câu chuyện ờ, copy và và fork như như những cái mà mình chứng kiến ở trong 2021 thì chỉ là hy vọng điều đó thôi chứ còn cái, cái trend này chắc chắn nó sẽ vẫn tiếp tiếp tục kéo dài và nó sẽ vẫn sống thôi chứ nó sẽ không bao giờ chết được. Ừ. Ừ, thực sự ra thì nếu như mà anh em theo dõi thị trường thì cũng sẽ thấy là có rất là nhiều các cái từ khóa liên quan đến cập nhật kỹ thuật và chúng ta vẫn đang trên từng bước là chúng ta chúng ta bước từng bước với những cái cập nhật kỹ thuật đó và cái việc mà Coinbase họ rẽ nhánh ra một cái hướng đi như thế này á nhiều người cho rằng nó là một cái bước lùi của DeFi tại vì à, nó là một cái thực thể uh, centralized đúng không uh, thực thể uh, của tài chính truyền thống nó mang hơi hướng của tài chính truyền thống và mọi người sợ rằng đây là một bước lùi của DeFi bởi vì nó đang bị những cái tổ chức truyền thống họ họ, họ bắt đầu họ họ lấn sân dần nhưng mà thực sự thì ờ, để mà nói cái này nó là một bước lùi hay là nó là một cái nền tảng để thu hút tiền từ những cái thị trường truyền thống vào những cái người dùng mà đã quen với các cái sản phẩm tập trung vào thị trường DeFi thì chúng ta sẽ cần thời gian để nói về cái vấn đề đó ở cái thời điểm hiện tại thì rất khó để có thể kết luận được là đây sẽ là một cái tốt hay là cái xấu cho DeFi. Ok, nhắc về những cái cập nhật thì uh, trong tuần qua em cũng vô tình lướt được một cái tweet của uh, founder quỹ Paradigm thì uh, ông này ông cũng tweet rất là nhiều các cái từ khóa liên quan đến cập nhật kỹ thuật nào là EIB 1844 rồi uh, à, cái base của Coinbase rồi uh, rất là nhiều các cái uh, thesis ví dụ như là app chain rồi cái ông founder này á ông cũng đưa ra một cái uh, một cái thesis thôi ông bảo là à bây giờ là um, với những cái động thái của những cái tổ chức lớn và những cái cập nhật uh, có thể tối ưu hóa cho cái ờ, các cái giải pháp scaling layer 2 uh, ờ, tối ưu hóa về mặt chi phí kỹ thuật thì uh, cái app chain nó đang manh nha và nó bùng nổ trong tương lai thì đây là cái nhận định của ông founder này ok thì chắc là chúng ta sẽ nhấn mạnh vào cái từ khóa app chain đi <laughs> tại vì mình nghĩ là nhiều anh em nghe podcast thì cũng cũng khá là tò mò và cũng quan tâm nhiều đến cái việc là xu hướng nào sẽ đến tiếp theo vậy thì anh Poseidon nghĩ sao về cái app chain này có gạch đầu dòng nào đáng chú ý cho tạm gọi là cái nhóm đầu tư cá nhân đi à, những retail investor đi thì có gạch đầu dòng nào đáng chú ý hay không thì đầu tiên chắc là phải ngắn gọn là upchain nó là cái gì đúng không? <laughs> Tại vì chắc là có một số người người ta sẽ không có biết. Uh, à, upchain thì thực ra mọi người hiểu đơn giản thì nó là một cái à, cái xu thế dạng như là những cái à, KD App nó sẽ tự xây dựng và phát triển những cái cái chain riêng để phục vụ cho chính dự án của mình đó thì thông qua những cái công cụ lại do một bên khác cung cấp ha ví dụ như là nãy mình có nói là dạng OpenStack của Optimism hoặc là Cosmos à, SDK của của Cosmos đó, thì nó là dạng một dạng uh, như vậy thì thực ra cái này chúng ta thấy cũng cũng khá là nhiều dự án lớn làm rồi à, ví dụ như uh, Ronin gì đó của uh, AC hay là gần đây là uh, bay của Coinbase đó thì uh, thực ra app trên theo mình theo quan điểm của mình thì còn còn khá là sớm để mà để mà nói là nó sẽ có những cái narrative tại vì sao tại vì à, cái market size của thị trường hiện tại bây giờ đối với những cái cái đi app phát triển trong từng mạng đó nó không đến mức nó không đến mức cần thiết phải phải xây dựng cái app trên riêng vì uh, xây dựng app trên á thì đồng ý nó sẽ thứ nhất là nó sẽ có lợi ích là nó giảm tải cho cái cái ờ, trên chín khá là nhiều cái thứ hai là nó sẽ tùy biến tốt hơn cho chính cái dự án đó phục vụ tốt hơn cho chính cái dự án đó ví dụ như dự án nó cần bảo mật tốt thì nó sẽ tùy biến như thế nào dự án nó cần giao dịch uh, tốc độ nhìn uh, xử lý uh, nhìn như để mà làm game thì nó sẽ tùy biến như thế nào đồng ý cái câu chuyện đó là nó chính xác tuy nhiên thì nó lại gắn với cái câu chuyện hiện tại mà chúng ta đang nói về nhau khá nhiều đó là cái bảo mật bảo mật và cái uh, cái cái câu chuyện là cầu nối đó thí dụ như là khi mà xây dựng một trên riêng thì uh, anh em đơn thuần là phải đối diện với câu chuyện là anh em có thể giữ được cái bảo mật tốt ở trên cái trên đó không và cái dòng, dòng tiền từ những cái trên khác nó có thực sự nó gọi là khả năng tương tác xuyên chuỗi đúng không? Ừ thì nó có nó có nó có đáp ứng được câu chuyện đó không? À, nếu mà xây dựng một cái trên riêng mà mà mà đánh đổi những hai cái đó thì nó cũng là lựa chọn khá lớn đối với nhiều dự án thì do do đó thì uh, ờ, blockchain nó sẽ vẫn là xu hướng trong tương lai tại vì khi mà cái market size của thị trường nó đạt đến một cái độ lớn nào đó thì chắc chắn chúng ta phải làm cái chuyện đó thôi lấy quay ngược lại quá khứ đi ngày xưa đâu ai quan tâm đến uh, layer một khác và các layer hai, chúng ta chỉ chỉ có Ethereum Ethereum phát triển đến một mức độ nào đó nó lớn quá rồi thì cần những cái layer một khác và layer khác hỗ trợ à, và hoặc là chia nhỏ cái thị trường ra tiếp theo thì ngày xưa layer 2 cũng chỉ có Polygon rồi ờ, Polygon phát triển đến một mức độ nào đó lại cũng cần những cái layer khác với những cái công nghệ khác và và đến bây giờ thì khi mà chúng ta có layer 2 rất là nhiều rồi thì optimization nó lại làm thêm một cái là super chain để nó còn phân nhỏ phân nhỏ những cái layer 2 à, phân nhỏ những cái dự án ở trên layer 2 ra nữa thì uh, chắc ừ. chắn cái này đó là những cái xu thế ở trong tương lai tại vì thị trường thì nó sẽ tiếp tục nó phát triển đó và à, là và và và quay lại câu chuyện hồi nãy nguyên có nói một cái ý đó là liệu rằng cái sự tham gia của các cái thực thể tài chính truyền thống nó tốt hay xấu cho thị trường thì thực ra theo quan điểm của anh nhé nó nó không nó không có gì là xấu hết nó là tốt thôi tốt cho thị trường chung và DeFi thôi tại vì thứ nhất là nó nó cho thấy là ở bên ngoài kia cái dòng tiền truyền thống nó còn rất là nhiều và nó nó nó thực sự đang để mắt đến DeFi và crypto chứ nó không nó không uh, coi còn coi đây là một cái thị trường mà rủi ro để mà nó đổ tiền vào nữa cái thứ hai là ừ. uh, những cái thương hiệu lớn dạng như Coinbase mà nếu mà nó nó nó có những cái bước chuyển mình từ TradeFi sang CFI như vậy thì thì chứng tỏ rằng nó đang rất là tin tưởng ha, à, mặc dù thời điểm này có thể là có năm 2022 vừa rồi có thể là cái thời điểm mà thị trường hết sức khó khăn ờ, nhưng mà nó vẫn tin tưởng vào vào vào cái tài chính phi tập trung vào Ethereum và vào những cái giải pháp mà layer 2 hiện tại và nó nó sẵn sàng nó chấp nhận uh, có cái này gọi là đánh đổi đó tại vì um, trong tương lai thì rất dễ là bị gõ cửa bởi mấy cái ông ờ, pháp lý ở bên bên Mỹ ờ, cái này chắc chắn luôn <laughs> trước sau gì cũng ừ. bị à. đó nhưng mà coi như là nó chấp nhận nó đánh đổi để mà nó phát triển lên ở trên uh, DeFi thì ra cái này tốt thôi và và với những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta chắc chắn rằng những cái DApp ờ, trong hiện tại nó có nó có thể có thể chúng ta gọi bây giờ nó là những cái công ty uh, nhỏ nhưng mà sau này nó có thể phát triển lên thành những cái gọi là tập đoàn nó có thể là tập đoàn đa quốc gia đó chính là câu chuyện nó phát triển ra nhiều chuỗi khác nhau và thậm chí là nó ừ. nó nó rộng đến mức nó cần phải uh, xây dựng riêng một cái chain của mình thì đó là cái câu chuyện mà mình nghĩ là là là, là cái ông founder của Paradigm là ông có cái tầm nhìn khá là long term thì uh, um, ừ. quay lại câu chuyện là thì vậy thì um, vậy thì uh, chúng ta nên để ý vào những cái gì thì à, nếu mà blockchain phát triển á, thì trong long term thì đầu tiên là những cái ông cung cấp dịch vụ thì uh, sẽ là ông uh, hưởng lợi nhất đó, hiện tại thì chúng ta thấy có một vài cái tên ở trên thị trường đó, thí dụ như Cosmos hoặc là Avalanche hoặc là uh, Optimism đó, tuy nhiên mọi người có, có thể thấy là uh, cả ba ông này đều đang phát triển uh, khá là chậm đúng không? Uh, Cosmos SDK, uh, Subnet, uh, Subnet của Avalanche mấy cái parachain của dot nữa đúng không À, nó cũng là ừ. một cái dạng ờ, khá là tương tự và, và gần đây là OpenStack thì mọi người thấy là nó phát triển khá là chậm thì đó chỉ đó chỉ là đơn thản đơn thuần bởi vì thị trường nó chưa có nhu cầu tức là ờ, kiểu như mấy ông đưa ra sản phẩm mà nó đi đi trước bán nó thị trường mất thực ra <laughs> thị trường thị trường hiện tại chưa cần nhiều nhiều dự án nó cần cái nhu cầu như vậy đó nhiều khi mà họ bị... họ build xong rồi nhưng mà họ họ kiểu muốn ghim lại ghim cái tin nó lại hoặc là sau đó để đợi một cái bối cảnh thị trường nó tốt hơn thì bắt đầu họ, họ công bố cái thông tin đó. Dạ, yeah, dạ, yeah, chính xác. Thì đó thì ờ, chúng ta nên để mắt đến những cái đó ở trong ờ, long term tại vì uh, chắc chắn ờ, như nguyên và mình cũng đồng ý với cái quan điểm đó chắc chắn nó sẽ là xu hướng ờ, phải ừ. có ở trong long long term ừ. ừ thực ra thì ờ, rất là đồng tình với anh Poseidon uh, về cái cái việc là uh, các dự án nó đang uh, có thể coi là đánh đổi uh, đánh đổi cái hiện tại với cái cái cái tầm nhìn về tương lai của họ điển hình là cái cái ông uh, <laughs> cái ông CEO của Coinbase ha, um, Brian Armstrong thì uh, Ờ, sau cái việc là SEC họ có nhiều cái động thái rất là cứng rắn với cái hoạt động staking của các sàn giao dịch thì uh, bản thân Coinbase họ cũng cũng đã đứng lên họ gọi là họ dám đưa lên cái tiếng nói của mình các thứ rồi họ đấu tranh cho cái thị trường uh, <laughs> DeFi này đó thì có thể trong tương lai chúng ta không biết đâu nhưng mà hiện tại thì chúng ta cứ theo dõi thôi và tất nhiên là bọn mình sẽ vẫn đồng hành cùng với à, thị trường và đồng hành cùng với anh em trong à, các à, tập tiếp theo của DeFi Discussion và để chúng ta sẽ biết được là thị trường này nó sẽ đi về đâu và nó sẽ có những cái biến chuyển nào những cái thay đổi nào những cái cập nhật những cái cải tiến nào thì Ừ, chắc là tập tuần này thì uh, anh em mình nói nó cũng hơi vĩ mô rồi nó cũng uh, lan man rồi à, đi từ uh, riêng cái base của Coinbase rồi đi sang bài Binance rồi đi đi tận qua những cái app trên rồi thì uh, hy vọng là anh em không cảm thấy quá bị bị bị loãng và bị lạc đường trong cái biển thông tin của tuần qua với thị trường ha rồi thì uh, chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này À, ok, rồi cảm ơn Nguyên. Thì uh, nói chung uh, đây cũng là một chủ đề khá là thú vị và nó nó gợi mở ra khá là nhiều cái cái từ khóa giá trị để chúng ta theo dõi uh, có thể là trong dài hạn thậm chí là hai ba năm tới là vẫn nó vẫn có giá trị thì uh, mình cũng rất vui khi được chia sẻ một vài cái thông tin mà mình biết ở trong cái podcast tuần này và uh, ok uh, chúc anh em một cái uh, tuần mới à, nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả và hẹn gặp lại anh em trong những cái tập podcast tiếp theo rồi, cảm ơn anh Poseidon và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với ờ, DeFi Discussion đến tận những phút cuối cùng của tập tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo với những chủ đề thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, xin chào anh em.